À, vâng, Lô Khung Hoàng Hải xin được kính chào tất cả anh em đã quay trở lại với video của Bịch tuổi ngày hôm nay nhé Bịch tuổi của ngày 21 tháng 12 năm 2020 anh em ạ Thì uh, tiếp tục cái video ngày hôm nay Thì uh, à, <clears throat> Lô Khung Hoàng Hải sẽ quay trở lại để cập nhật cho anh em Cái kết quả của sổ số miền Bắc ngày hôm nay cũng như là đưa lên cho anh em những cái đường cầu những cái phân tích cùng với những con số để anh em được tham khảo được chơi vui văn nghệ trà đá bê hơi cho ngày mai ngày 22 tháng 12 năm 2020 anh em nhé <clears throat> Và vâng thì cũng như thường lệ vẫn là tôi AD Hoàng Hải tới từ đội ngũ lô không Hoàng Hải xin được kính chào tất cả anh chị em có gì chú bạc chúng ta một lời gửi xin được kính gửi cho tất cả mọi người một lời chúc một lời chào thân thương nhất nhá chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày các bạn và ngày hôm nay thì có thể nói là một ngày rất là tưng bừng rực lửa đổi với ở trên Zalo của cánh xoay cầu lô khung hoàng hải của chúng tôi nhá đúng không ạ anh em có thể thấy không ngày hôm nay đấy Ngày hôm nay chốt cho bản Trần Đức Hoàng này Trần Đức Hoàng đúng ạ Là con 85 đúng ạ Con 85 ngày hôm nay Này ok anh nhá chắc chắn này Chiều nổ con 85 mạnh tay anh nhá đúng ạ Thì ngày hôm nay con 85 như thế nào ạ Con 85 quả là tưng bưng rực lửa Quả là chuẩn chỉ cho anh em rồi Đúng ạ Thì với những con số đẳng cấp uy tín cho anh em Thì anh em có thể là Có thể là tự <coughs> tin để chơi mạnh tay vào bờ đúng không ạ đây là bàn Trần Đức Hoàng với con độc thủ lỗ 85 ngày hôm nay nhân ba rất là tưng bừng rực lửa còn một bàn Hoàng Vĩnh đấy ạ bàn Hoàng Vĩnh miền Bắc đấy lỗ 3773 cũng rất là ok sóng thủ lỗ 3773 ok chưa ạ thì uh, những con số vip những con số chuẩn như thế này thì những anh em nào mà đang bị câu loạn số đang nở đơn thua tha nhiều đang cần những con số chuẩn uy tín uy tín phỉ 6 giờ quay em nhá đấy thì uh, à, bản trần đức hoàng này ngày hôm nay này đấy anh em mình cho mình cho anh em xem luôn này Đấy Xin lỗi Hiện tại tôi không muốn nhắn tin này Đúng ạ Ăn con 85 này bá nhảy nhưng mà đã chặn tin nhắn của kênh cho Soccer Miền Nam tám sáu tám Zalo chốt số chuẩn ngày hôm nay thì anh em thấy không ạ? Đúng ạ. Thì những người như thế này thì uh, có đảng để mà phải nói nhiều anh em. Còn kênh cho Soccer lúa khung hàng hải cần bá điểm 5 anh em đang thật sự nợ nần đang thật sự thua tha nhiều đang thật sự cần những con số chuẩn để chơi to đánh lượn vào bờ thì hãy từ tin liên hệ qua số Zalo không ba ba bốn bảy một năm bảy năm sáu để nhận được những con số đẳng cấp chuẩn chỉ nhất phục vụ cho anh em phỉ sáu giờ quay và khẳng định cho anh em đấy là vào bờ một cách là an toàn và hiệu quả nhất anh em nhá đấy đừng như bàn Trần Đức Hoàng ngày hôm nay đấy ăn xong ăn con 85 ba nhảy ngày hôm nay này đúng không ạ thì chặn tin nhận này đấy chả biệt là vì vì là lý do gì đúng không ạ thì thật sự cách cho comment miền Bắc lô khung Hoàng Hải đưa cái kết quả này Zalo lên này ở đây để anh em được tham khảo nhé anh em nào đang cần những số chuẩn tự tin uy tín chơi to đánh lớn thì hãy liên hệ để nhận những con sổ vip những con sổ đẳng cấp nhất câu kỉn án cao từ đội ngũ xoay câu đội ngũ chốt sổ của cánh lô khung hoàng hải của chúng tôi anh em nhé còn bây giờ thì hoàng hải tiếp tục quay trở lại với video ngày hôm nay đầu tiên sẽ cập nhật lại cho anh em cái kết quả sổ sổ miền bắc ngày 21 tháng 12 năm 2020 thì ở giải đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay có bộ dạng 27693 anh em nhé độc thủ đề của chúng ta là con 93 đề chạm 3 chạm 9 tổng hai anh em ạ và càng sậu cho anh em Đúng ạ, sảo chín 3 ngày hôm nay Thì ngày hôm nay một lần nữa xin chúc mừng cho tất cả những anh chị nào Những quý vị khán giả nào Những anh em nào mà đã triển thẳng được con độc thủ lê 93 ngày hôm nay ở sổ số miền Bắc của chúng ta nhá Còn tới với những cái đầu sổ lô tô ngày hôm nay này từ đầu không tới đầu 9 thì đã có đầu nắm đã cấm hoàn toàn rồi đúng ạ? Và cầu lô hai nhảy của chúng ta thì ngày hôm nay có con 79 là hai nhảy cho anh em. Và con 85 3 nhảy cho anh em đúng không ạ? 85 3 nhảy con số tưng bừng rực lửa nhất từ của sổ số miền Bắc ngày hôm nay cũng như là những cuốn sổ đẳng cấp ở trên Zalo của kênh cho câu sổ số chuẩn lô khung hoàng hải của chúng tôi. Và tiếp tục là con 932 nhảy cho anh em. Đây là những cái đường cầu cấm và cầu lô hai nhảy ngày hôm nay nhá. Thì qua đây kênh cho nam cánh <coughs> lô khung Hoàng Hải cùng xin được chúc mừng tới tất cả những anh chị nào quý vị khán giả nào mà ngày hôm nay đã được may mắn đã được chuyển thẳng với những con số của sổ số miền Bắc mở thưởng ra ngày hôm nay thì cũng mong anh em hãy luôn luôn giữ vững được sự may mắn của mình để nổi dai được cái chuỗi chuyển thẳng được lâu hơn xa hơn và tương bừng rực lửa hơn anh em nhé còn tới với cái video ngày hôm qua của kênh sơ cầu lô khung hoàng hải đã đưa lên cho anh em tham khảo thì cũng rất là đáng tiếc anh em ạ ngày hôm nay những con số đưa lên cho anh em tham khảo thì à, không được như ý muộn anh em nhé <coughs> <coughs> dạ. Thì cái cầu ngày hôm nay ở à, trên video để cho anh em tham khảo thì uh, Hoàng Hải cũng như là đội ngũ chốt số đội ngũ soi cầu của cánh lô không Hoàng Hải xin được uh, uh, gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người nhé Ngày hôm nay ở trên ở trên những con số ở trên video của chúng ta thì đã bị trắng bảng đấy mình nói thật sự là trắng bảng ngày hôm nay với đầu thủ lỗ 71 cặp sóng thủ lỗ 2662 D chạm D và gian đê của chúng ta lỗ khung cũng là chưa được may mắn rồi thì à, hy vọng với những cái câu lỗ ăn thông mấy hôm trước thì ngày hôm nay chỉ một ngày như thế này thì mong anh em mong anh em đừng quay lưng lại với lô khung hoàng hải và hãy tiếp tục luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cùng với lô khung hoàng hải nhé và anh em chạm video của kênh lô khung hoàng hải thì đừng tiếc cho hoàng hải cùng như đội ngũ soi câu một lượt lái này thì ngày hôm nay đạt Video đạt được 1.315 lượt xem mà vòn vẹn chỉ có 5 lượt like thì cũng rất là đáng tiếc Và hơn nữa là cái chuỗi ngày ăn thông của chúng ta mấy ngày trước thì rất là tưng bừng rực lửa đúng không ạ hai ba ngày ăn thông đồng thủ lỗ ở trên video rồi mà ngày hôm nay thì chỉ được 5 lượt lái thì cũng rất là đáng buồn Đúng không ạ Cái kết quả giá như thế này cũng đáng buồn Nhưng mà đáng buồn nhất là vẫn là những cái uh, thành quả của lỗ không hoang Hải cũng như đội ngũ xoáy câu của lỗ không hoang Hải nhé thì cũng rất là mong anh em hiểu và luôn luôn đồng hành cùng với lỗ không hoang Hải xem video thì đừng tiếc đừng quên để lại cho cánh một lượt like nhé còn bây giờ tiếp tục video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng với hoang Hải để là hoang Hải sẽ phân tích và đưa lên cho anh em những cái đường câu những cái con số từ đâu không cho tới đâu chín để anh em nào mà trùng câu kẹt keo với những con số mà Hoàng Hải đã đưa lên ở đấy thì có thể có thêm một cái sự tự tin nhất định để có thể chơi 50 ngàn vui văn nghệ trà đá bê hơi anh em nhé thì đầu tiên ở đâu một ở đâu không của chúng ta thì anh em có thể tham khảo là con 01 và 04 cho ngày mai anh em nhé tiếp tục ở đâu một là con 14 và 19 cho ngày mai anh em tham khảo này ở đâu hai là con 25 đúng không ạ con 25 này và con 29 anh em nhé 25 và 29 ở đâu 3 của chúng ta là con 32 và 35 Đúng không ạ Ở đâu 4 anh em có thể tham khảo con 41 Và con lô tô 46 anh em nhé Con ở đâu 5 là con 53 và 56 Ở đâu 6 là con 61 và 64 Ở đâu 7 là con 71 và 75 anh em nhé Đầu 8 là con 82 và 84 và đầu chỉnh cuối cùng của chúng ta là con 90 và 95 đúng không ạ? Thì đấy là những con số mà Hoàng Hải đã đưa lên đây, đã phân tích và chia sẻ lên cho anh em. Thì anh em nào mà thật sự trông máu với những con số mà trong những con số mà Hoàng Hải đã đưa lên ở đấy thì có thêm cho mình được cái sự tự tin nhất định để có thể tự tin xác định vào 50.000 vui văn nghệ trả đại bé hơi. Còn những anh em nào không trung máu, không uh, chung ý kiến với lô khung hoàng hải với những con số ở đây thì có thể là dừng lại ở mức độ là tham khảo cùng với à, lô khung hoàng hải nhé còn à, bây giờ thì hoàng hải sẽ đưa lên cho anh em một cái bảng dự đoán cụ thể cho ngày mai ngày 22 tháng 12 năm 2020 nhá. Thì đầu tiên là con độc thủ lỗ 56 anh em có thể tham khảo tự tin cho ngày mai. Độc thủ lỗ 56 của số miền Bắc ngày 22 tháng 12 năm 2020 anh em nhá. Và song thủ lỗ cặp 4664 Chạm D Hoàng Hải sẽ đưa lên cho anh em tham khảo đấy là chạm 3 và chạm 7 Hà Giang 12 sổ cho anh em cặp 3773 3223 7887 5775 1331 và 1771 anh em nhé và lô khung 3 ngày của chúng ta vẫn tiếp tục để là nuôi ngày thứ hai cặp 2332 cho ngày mai. Thế đây là những con số mà cánh lô khung Hoàng Hải đưa lên cho anh em. Cùng nhau tham khảo, cùng nhau thảo luận và có thể xác định chơi vui văn nghệ cho đại bê hơi 50 ngàn nếu như anh em có trung bảo với ý kiến của lỗ khung hàng hải nhá còn anh em không trùng máu thì chỉ là mang tính chất là tham khảo anh em nhá đấy còn anh em nào cần những số chuẩn để chơi to đánh lợn vào bơ thì hãy liên hệ qua số zalo này 0347 135756 khẳng định cho anh em những con số ở trên zalo là những cái đường cầu kín cầu lô ăn thông và cầu lô đẳng cấp nhất cho anh em để phục vụ cho anh em chơi to đánh lợn vào bơ một cách ok nhất vào bơ một cách hiệu quả nhất và giúp anh em gn và cọ vốn lam ăn anh em nhá Và hỗ trợ cho anh em những cái đường cầu lỗ phỉ sáu hôi như quay hoàn toàn anh em ạ ven cân nhắc cho anh em là anh em nào thật sự uy tín thật sự cần những con số mà lô khung hàng hải đã đưa lên thì hãy liên hệ để nhận sổ nhá để được hỗ trợ những con sổ đẳng cấp nhất còn bây giờ thì hoàng hải xin được tạm ngưng video tại đấy nhá và chúc cho anh em và gia đình của mình có một buổi tối thật là vui vẻ thật là hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui bên gia đình và những người thân thương của mình anh em ạ và vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào chiều ngày mai nhé